có thì cũng đâu được bắn nếu đâu tao nghĩ là đèo nên bay qua đây đó qua đây qua đây ông bay qua đây ông bay qua đây tôi sẽ sạc mờ lên yêu cầu không được bắn máy bay nếu như bắn máy bay chúng tôi sẽ bắt buộc phải tham gia tình huống biết à ờ, ờ thì ờ, nó ờ. lại kiện nó bảo là... bay không không không không không cái đó nếu mà mà cái tình huống nó bắt buộc mình đã đưa ra thông tin trước mà nó còn bắn là là là là là, là mình đúng cho nên đâu đã đúng rồi không được không được nhưng mà cứ bay qua đi đã nhưng mà mày cứ bay qua đây ông bay qua đây đây sợ cái đéo gì đây cầm một đi sợ cái lồn mày mẹ dũng lé ổ lộn đi mẹ đi dây đi dây đi lộn má cái lộn hoài Cái nóc đéo thằng nào tụi nó đâu rồi mấy thằng đi đâu hết trơn rồi ờ, mình đâu người đâu rồi à, còn còn đụng má tưởng vô mày đéo thấy thằng nào chết con mẹ vết mặt nhau bắn chứ Vâng, Thế, tao, tao, tao ghi cái cảnh cái tự nhiên là anh em đang đèo công được lên tầng 2 hiểu không? Đi một thằng đang cứ một thằng rồi. Mà nói mà chết à chết à. Chết mình à. Nói mà internet. Nhưng mà tôi nghĩ là anh em đéo nên đẩy vào trong đó đâu vội làm đéo thì bọn nó bắt buộc phải ra mình cứ chơi cùng đây ờ. chứ nó vẫn được mà ổn ờ, vậy anh em nếu mà không ổn thì cùng dây mười phút đi hai lần lên đang đụng á đùng đùng đùng đùng kìa trên 6 người đây Thắp xuống đi, thắp xuống nóc đi Coi cho nóc đéo đâu, dưới nó hết rồi Mày bị điên à, thì bọn nó thấy bọn nó đi kiện Chuyện gì, chuyện nào mình rút súng ra mình bắn chứ, alo Sợ cái lồn đưa đến ngay bố mày đánh Mày Là mẹ mày cầm mồm Mày bố mày lao con mẹ mà bắn luôn bây giờ Lao Là cái nóc nó diện đi, cái điệp mày Đứng quá đi hóng chuyện cho ra, hóng chuyện đàng hoàng Cái Bố mày xuống mua đi bộ, mày <laughs> chơi đây. chơi mà nhung đây mày bay của nó đây đâu đây tại bay bên kia kìa đâu lý chân đâu thấy không máy bay ở đây này không đây xanh đã thấy nó bay được à đây đây đây đây, đây. hai chiếc luôn hai chiếc từ từ thế tao tao nghĩ có người dưới đang đang đang đang, đang đứng bên ngoài đấy thì đáp, đáp, đáp xuống nóc thôi cái nóc đó dưới chân ông kìa ừ. ông đừng bắn là được cũng ông rút súng ra ông bắn thì đục mẹ chẳng bị chuyện ờ để ngó ngó coi đã chỉ có chỉ có ngó thôi chị phong ngó chuyện kia súng cho ngó thôi ngó đâu rót xuống tiếp rót xuống tiếp má đứng cầm cái súng chỉ chỉ chỉ vô tí nó nó nó đá cho tao còn chưa kịp đá tao đang ừ. Thì mẹ đây, mẹ có ống nhòm đây, lấy ống nhòm mà dòm Không, không, không Không có ai, không có ai Thì cũng có xe giao hàng kìa Tôi đi theo đi chơi Mẹ Không được mạnh nhá, đi không này Còn hai người bên mình đang ở trước cửa nè Chưa công đi được nữa kìa Ừ Lại giống trước rồi, lại giống trước rồi Lại giống hôm trước rồi, kêu, kêu bây giờ kêu BD mình rút ra ngoài con mẹ đi Nó chừng nào đẩy ra ngoài, mình bắn bên ngoài nó tiện hơn Tụi nhây 10 phút thôi, đợi hai người bắt cấp lên rồi công hai cửa cũng dạ, nước Đánh đụng máy đâu phải SWAT đâu, mạng với ông nội bắn yếu không à Tao kìa Tao cá, đang cá Tao cho mét báo tình hình đi, tao hóng mà tao có chơi đâu Nó sao vậy? Ờ rồi, như mà biết biết là lợi thế của mình được rồi Lợi thế của mình á Đụng của mình thì cầm gì vậy? À, đụng, à, má tưởng đụng của Di Phan, Phan thiệt nhưng như bạn cầm cái súng lồn bự bự tôi tưởng cầm cái shotgun con đĩ mày ừ tại lúc nãy tôi nhìn xuống cái ờ. gì á ba má nó cầm cái shotgun là ăn bao không có một thằng một thằng cầm bị đi đúp kìa thằng nào đéo biết phan nó như phan bi đúp á không không cây gì cây bi đúp bi đúp đúng rồi như phan bi đúp á thi như phan vậy đó ý là có một thằng swat cầm bi đúp lên đó là khỏe rồi legit legit legit ừ nam nam chúng ta trọng là có thằng nam thằng lewis với lại thằng à, thằng à, kramat là ổn kramat bắn ổn mà tay cứng khi nam khi nam bắn nó bắn ổn nhưng mà nó nó nó vẫn ngu cái là mẹ nó bắn ổn mà nó đẩy rồi dạ. ừ, nó đẩy láo đúng không nó cứ dí dí theo nó bị nó bị chết tẻ đẩy láo nói chung là bọn thằng này nó đòi thằng kia đủ má đứng ăn cá ngay giữa lưng đạn kìa sao vẫn đéo của công như được vậy đứng ngoài không vậy mà quy đi chơi lên đi lên đi lên cung cấp đạn cho anh em nè lên lên đi lên lên ờ có một chiếc xe màu trắng phía bên ngoài nè có một xe màu trắng phía bên ngoài user left your channel xe màu trắng ở đâu được bằng hai cửa ờ đang đi về quốc lộ 18 đi về hướng ờ, khách sạn đã đi báo một lần thôi em báo một lần thôi em để tập trung người ta tập trung trên ví dụ như cảm thấy nó nguy hiểm quá thì báo thêm chứ còn không nên báo nhiều không phải cái gì chi tiết quá cũng tốt đâu à. à, chiến đấu banh hai cửa này cực khổ quá ta tại như băng hai cửa mình chưa có tác uh, gì ta nhưng mà anh em nếu có kinh nghiệm anh em hiện tại là nếu có kinh nghiệm công quanh hai cửa nice bận ba bốn lần quen gì đâu chờ nó cướp tù bắn mới đã rồi đêm dữ phục mà tiếng đạn nghe rác thế Đừng người team máy bay nè Máy bay là của bên mình à. Gì vậy? Sao vậy? Hai ông kia lên kia rồi Không, Jerry đây mà Ổn vậy? Nói chung là cũng được bắn chết một, một hai thằng Bên rồi làm Nhưng mà tụi nó cứu cũng vậy thôi Phải tìm cách triệt được á thì ý là một hai thằng mất giáp ở bên đấy với cả hình như chết một thằng ở xa á vậy thì giờ công hai cửa vô là hợp lý luôn rồi à. không ngờ thấy thấy bên kia đang đang quất nhau Ê, à. phong phong đang đứng cạnh gì đây kêu nó xuống hay không thì kêu dây ơi xuống đi dây ơi xuống cấp mạng à à tám trên tám nè Ê, đi, đi, đi, xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống dạ đây kêu xuống kìa xuống rầm xuống rầm xuống rầm user joined your channel mày ở trên đây làm lồn rồi đấy đưa đạn cho nó đưa súng cho nó chứ thì thì đưa rồi tí đưa thằng ra kìa có con thằng ra kìa thằng bên mình bên nó kìa để dạ biết mình mình mình mình phải không anh nó cầm cái gì vậy vải tóc nó bay á giống lộn bác sĩ vậy không không mình thi mình thi mình thi mình thi mình thi mình thi mình thi cầm m bên năm từ từ từ từ bên bên nào có máy bay anh em nấp đi anh anh anh anh nấp bên nào có máy bay thì sao Ủa sao đây. xuống đây à, con gì vậy? Nó sắp phết, phết có ông á Không đứng đứng đây quan sát thôi mà, có làm gì đâu bọn tôi đang có hai thằng đứng bên ngoài nhưng mà tôi phát hiện máy bay thì tôi bảo có máy bay thôi ừ. nó mà chơi ở trong xấu rồi đó Ồ, cái này là máy bay bác sĩ ừ. máy bay bác sĩ hay là em pha đời vậy á rồi nó rụng con mẹ nó máy bay luôn rồi ở đây đây đây máy bay ambulance à bác sĩ bác sĩ bác sĩ bác sĩ tới vợ trong clear rồi ai em ơi tốt tốt tốt tốt đạn bắn clear mà. chưa lộn lộn hốt kêu clear là thấy lộn nào vậy hình như clear rồi hả bác sĩ là nó bị rớt máy bay nó đang tập máy cái calo đi dây à. nghe nổ rác vậy à vậy chắc có thằng nào đang gọi bác sĩ á cát đi bên trong chưa dạ. trong chưa, kia chưa, nó chưa, chưa, chưa chưa chưa nó đậu cho nóng rồi kệ nó kệ nó kệ nó nó đậu cho nóng rồi đừng đừng đừng đừng đừng không cần không cần chết nó nó canh đó ok kệ bọn nó đi nếu ngồi xem thì nó cứ xem mẹ đi đúng rồi mình không liên quan trong biết nhưng mà mình không liên quan trong tình huống mình nói bạn bạn ngồi nữa đủ má nó lại chửi mình đấy ừ thế nên là tốt nhất là đéo lên nick đéo lên chat kìa lộn vô lấy cả cà như vậy Cả cà cái đéo bố máy đang bay bên ngoài rồi cà cái lộn như ấy thằng khác thằng khác thằng khác thằng khác mày bị điên à thằng khác thằng khác. thằng khác không phải bên mình không phải bên mình không phải bên mình từ từ nó có nổ súng không nằm xuống gì không nằm xuống nằm xuống nằm xuống nằm xuống đi thì mẹ mình đắp đi tao tao nấp rồi anh em để, để mình trong đủ sáu người vậy anh em bên ngoài này còn hai ba thằng nha cái gì đâu quan sát nè bên trong đủ số người không sáu người nó bên nó bên trong đủ nha bên trong đủ à, ok để đi chóc backup của nó rồi rồi ok nói chung backup bên ngoài thôi ok thì backup chỉ nó hai thằng lận thấy rồi thấy rồi thấy rồi tao đang đứng nó mà bắt là nó bắn luôn á dám chưa điểm không nếu mà nó nó bắn thì bọn mày bắn được bởi vì hai v hai mà kiểu 6 66 ấy, 66 trong 10 thì hai thằng bên vòng ngoài đúng rồi. Mà phong bắn ừ. không đấy. chắc chung khóc à kìa. Gì? gì? Mình mình có làm mẹ gì đâu. Alo. Chơi kỳ vậy vào đây mà cộng luôn. bắt Ai? Chị chắc Nam. kệ Ai ai biết kệ kệ kệ nó kệ nó kệ nó đi dù kệ kệ đeo đeo liên quan đến tôi quan tâm mẹ làm xuống nhìn đâu hai hai này bắn ra đầu mình chơi luôn á Kim Phong Ừ thì bọn nó toàn à. chơi vậy mà Nhưng mà tới Quay phiên mình là nó nó dí mình à Ừ, quay, quay, rồi, quay rồi, quay rồi, quay rồi, quay rồi, rồi. Tí kiện hết. Trời không thấy đi của nó nè. Thì tí nữa. Chiếc nó xong bay qua coi. Còn ừ. mày có coi đây mặt nạ mà sao mà thấy được? Ông cứ có, có đi cái lấy cái ID đó là có người có người chết cho ông được, em em bên chết được. Em bên có lóc chết cái cái mặt nạ. Nói chung mà cứ cứ kiện đi sẽ có người chết cho mày. <laughs> nói chung là bọn nó đã ra được cái mặt nạ thì bọn nó phải có cái cái cái, cái cách để bọn nó chết thôi đúng không bác, là bác là tụi tao bắn rồi đó dũng lấy không được bắn đúng không tao dùm không rồi chỉ chỉ có một là không nhảy con mẹ xuống dưới tầng 1 đấy <laughs> được không được không nên mày phải bắn mày mày không ráp được chỉ chỉ thế mới bảo là chỉ có cách là phong nhảy con mẹ xuống xuống dưới uh, tòa năm, nhà năm năm năm đi năm đi từ từ từ cái súng là cái này nằm thằng đó đây không mặc giáp nè phát là đụng của mày nó sợ là một phát là đi nó nhìn trên được nhìn thấy mình không người ta có thể không tầm đó nó nhìn qua đây khó lắm không bọn bọn nó đéo để ý đâu bọn mày đéo đều bọn ông này đang đứng trên nóc của bệnh viện vậy à, bên trên nóc của cái băng vậy nóc banh không thấy nha không biết nha thằng đang đứng trên đó nha nóc banh là của bọn nó cái gì nóc banh nóc đối diện cái banh đúng không không được ngay trên cái nóc băng luôn cái nóc của nhà băng là của bọn nó ờ có thấy có thấy một thằng à, đúng không phải không này không phải bác sĩ hay sao làm gì có bác sĩ có một thằng bác sĩ đối diện banh không, đối diện bên bên bên trái các anh đúng không? Bên đúng phải rồi, bên phải banh. Đúng, rồi, bên trái bên trái nhìn đối diện vô á. Tính ờ, đối diện vô. vô. Còn một thằng ở ngoài ngay cái chỗ khách sạn hay là cái chỗ gì này Vinwork uh, ờ, video gì đó là là là bên đó hai thằng nằm dưới. Còn một thằng bác sĩ đang đứng ở trên. Để hộp hộp đừng đừng đừng tiến lại gần nhá Không, không nói nó lại kiện. Họ đứng xa mà, họ đứng xa. Ba ba backup đó. không ấy ủa đi bay đúng ừ anh bay trên đầu okay, okay. Không đứng ngoài đợi khi nào lên nhà tù thôi Ủa má tôi đứng dậy một cái là tôi để luôn á Tầm tôi là để được rồi đó gì đi vậy Nói chung cứ chờ hai thằng kia nó bắn đi đã Rồi bị đi mình ra rồi đó Ra, what the fuck ra À là kìa, Win rồi, Win rồi, Win rồi, hay gì đây? Win hỏi sớm Win ở bên mình Win rồi Nhưng mà dạ. sao bên mình đi Đi đâu đi kìa sao chạy vậy sao chạy vậy sao chạy vậy rút rút rút chắc là rút chắc Đấy. không được sao rút vậy sao rút vậy alo báo cáo mình cái đủ chắc không mà được chắc được thua mẹ rồi thua mẹ qua rồi sao ai ai bảo thua bên chơi nữa rồi ai biết chứ đủ mới tự nhiên chạy không chắc là kiểu rút ra hết đạn các thứ gì đó đào đó đào khỏi khu vực rồi đó anh em hỗ trợ hết đi Thôi, thôi, từ từ bây bây nó nghĩa là chết Lấy máy bay quét đi còn một thằng cởi trần đeo mặt nạ đang ở không đằng... Ờ. không bây giờ nghe nghe tao nè bây giờ nó cái nóc đối diện banh nó có hai thằng bên đúc bên nó nhưng mà hai tụi tao đang đứng ở trên đó im lặng coi tao đang tao đang đứng trên đầu hai thằng nó rồi bây giờ cứ vô cứu người đi hai thằng này bắn là hai thằng nó chết với tao Đúng không? Nghĩa là tao đang, đang, đang nắm tụi nó rồi, cứ vô cứu người đi Là tao chưa thấy cái thằng đang chạy ra này Tại bỏ Có cứu thấy người một người bên mình nó chạy dưới đúng không? Bây giờ quay lại dạ, cứu người Bây, bây giờ quay lại dạ, cứu người đi cái nóc đối, em ơi. cái nóc đối diện đang có hai thằng bích cướp bên nó nhưng mà tao đang ở nóc cao hơn rồi nó bắn tao bắn được nó chơi cái trò cướp tù đấy Tụi tao đang nằm trên đầu của luôn rồi đang quan sát luôn mày lại cứu đi mày lại cứu đi cứ cứu đi cứ cứu đi tác dụng đam cái thằng cởi chừng chứ nha chị phong cái thằng nằm gần okay, mình nhất á okay, okay. Hiện có Để cứu này, chuẩn bị cứu này, chuẩn bị cứu này, cứu thằng đây mặt nạ màu màu màu nâu trước này. Kìa bác sĩ xuống đây, bác sĩ. À thôi, cứu luôn đi cũng được. Bác sĩ nó bay trên nóc, đứng trên nóc sẵn kìa. Bác sĩ đứng trên nóc á. À, chuẩn bị còng thằng đầu đầu đầu đầu đầu ấy nè, đầu đầu, đầu à, nâu nè. Cái thằng này nó chơi cái trò thiếu thức là cồng nó nó chạy chạy xung quanh anh em. Ôi xong rồi, xong rồi, xong rồi, lên hết, à, không không không, à, lên hết, lên hết hỗ trợ cứu người đi. Không băng. Đến cứu cho nhiều. Ủa cái này là, ủa cái này là xong chưa? một người nhảy ngoài một người nhảy ngoài à, phòng hòm nó chạy xong rồi nha. xong rồi nó chạy rồi à? má sao cái gì nó cứ đứng đứng bên ngoài đi Đợi, ờ, nó nhìn rồi. mình rồi, nó nhìn để ý mình rồi đó Nó để ý mình rồi nha đi vậy Ok, nó nằm rồi đó Vẫn còn hai thằng nó đang đứng đối diện anh em nha Cái này tao nghĩ là nó bắt ơi, Em vô trong phòng, ở trên đó em chết thêm lần nữa đi gì Phòng kế toán Camat rồi, Camat rồi, chuẩn bị cầm thằng này Camat à, ờ, Ok khoan lên nha, nó báo ly rồi lên Nghe nó cái gì vậy trời Đụng má cái lồn vậy Tao đúc luôn Có chuyện gì kêu tao cái, cái tao chạy ra liền nha đi vậy Chạy ăn canh được á Tao cứ đứng đứng lên hoài cái cây đó nha Rồi bây giờ có một thằng áo đen gần mình hơn là lát dùng thằng áo đen trước nha Nó dùng thằng nào gần hơn dùng đó trước cái vậy Đúng rồi đúng rồi Để nó không thấy được tao đâu mà nó đứng, đứng nhọn nha mấy ông ơi Ông mình nè Không đứng đứng dưới nhìn trên này không thấy đâu Ừ, thì kệ nó bây giờ mình cứ núp trước chắc ăn đi thì vậy Tôi đứng cho ba lê rồi tất cả thay giáp mới đi Làm lồn gì kìa Tao có rút súng nói tao luôn nha ba Bên lê tất cả thay giáp mới nó Sách máy quay nó cầm máy quay Máy quay cầm máy quay Minh Thi ơi, đường này ra đi Minh Thi Tháo mặt nạ à Minh Thi ơi Em nghe mà Đó để cho nắp đối diện nha, núp sau xe nha anh em những còn hai thằng trên này đó mà nó chưa làm gì hết nên là không làm được gì nó hết có bạn nào mà đó đây hết nha anh em cam mắt vào trong đi cam mắt anh em uh, thay giáp hết đi ôi em muốn có em mang thành cái cho mấy thằng này nó thích đi về trụ sở cho về trụ sở rồi lưu bất rồi ra để ờ, em chắc em chắc hết cái này cái này đưa đưa ấy nha anh chết rồi hai bác sĩ bay nè bây giờ cho nó ra nhà tù có khi có thêm tình huống á Mai cứ cứ vận chuyển nó về cho nó về trụ sở không rồi cho nó vai cứ cứ làm ờ, công tác cứu người lên xe thì đã tính tiếp không hết rồi bây giờ đang uh, lột mặt nạ nữa coi tên trước lấy thông tin trước đã dưới đây em chết rồi không lê bích đúng rồi chết hết anh vẫn còn hai thằng bích gấp đang đứng đối nóc đối diện nha đeo mặt nạ nha nó thay đồ đó rồi nó thay đồ mà đen rồi đó chưa đâu vẫn chưa thấy vũ khí nha ê tao tình nghi cái thằng mà đeo mặt nạ đang nằm á là thằng kiru với uh, đi vậy đi vậy kiru bên trong kiru bị đeo mờ cộng rồi à không biết nữa Thưa... thế là nó khóc à. kìa nãy có ai đeo mở cộng không chắc là dính cái xác bắn bắn gì đặt đạn đúng không lô Lô User joined nhỉ? Từ từ đâu mày? đây nói chuyện trong đây con mẹ mày. Ăn thằng nào đeo mà cộng không? Không. Không. Không, một con nào đeo mà một thằng phát game thôi, một thằng phát game thôi đây nè. Một thằng ao game với lại một thằng ờ, chạy được thôi. Ừ, rồi thằng ao game có hỏi nó không anh? Có hỏi nó không? Không. Làm việc của mình rồi xong chưa? Ờ, trong mấy thằng này có hai người đều ờ, có hai thằng thì vẫn còn cầm súng đấy, trong người. Tôi sát, tôi thu hết luôn, tôi sát, tôi thu hết luôn. Ra mát rồi, ra mát Chào anh lục xét đây, lục xét tịch thu hết lục xét ra anh Tịch thu hết Mọi người thì đứng theo thứ tự đó thì cứ lục xét thôi Mày bay Mày đâu có súng nhưng mà nó có Thằng gậy lục, anh Lục xét rồi nha Gậy móng chài nữa Đối tượng này có con à. bá bít tông không có series Nó xuống, nó xuống, nó xuống, trực thăng xuống Cẩn thận nha anh em Thằng xuống cái gì cả Thu luôn anh Tịch thu luôn em tiếp rồi Đang đời, đang đời cướp tao giùm không nhanh nhanh quay đang quay quay ở gần thằng bên ngoài nha anh em cứ thử nha một chiếc trực thăng đang bên ngoài nha nó hạ cánh rồi đó anh em ơi có một chiếc máy bay vừa đáp gần băng nha mà không biết là chỗ nào nhé lên này chị phong lên này chị phong đi nè đi nè đi đi đi đi cho đấy chuyện gì đấy máy bay bắt cướp mấy cái máy bay bắt cướp ngoài banh ngoài banh đi đi đi đi đi hai hai thằng đang bên ngoài có một chiếc máy bay hai thằng đang bên ngoài cứ bay đi cứ bay đi vòng bên phải giùm lấy thẳng đây nè đó nó, nó đáp ngoài kia dưới cửa kìa ơi một thằng chết ở dưới cửa đang giải quyết OC đây à mày nó chứ à, một thằng chết rồi thôi clear thôi đáp đáp rồi tao xuống dưới coi ờ, coi hỗ trợ luôn đi chết rồi tại nó ngu chết cái cú làm đéo gì còn đĩ mẹ nó sẽ đập đầu hoài chạy qua chạy lại nên nó tưởng bảy người <laughs> chắc tại có một đối tượng không đem mặt nạ đang ờ, chạy vào đầu đỏ mặc đồ giống của black có người bị đêm mà cộng á tôi đây tôi đây với ai ủa tôi thấy ừ. ờ, không nằm ngay chỗ cầu thang trong kia kìa tôi bị đêm một cộng à, có thể là bung góc nhiệt sau đó nha ừ, thôi thôi cái đó bỏ qua nhưng mà ừ. rồi để tí nó xử lý cái vụ bảy người cái cái, uh, ờ, cái vụ bảy người thì ông cứ viết tích kẹt đi rồi sáu người bọn tôi cung cấp video lên nhé của ngân hàng nha tự có thêm